tư vấn hỗ trợ ừ. mình tại vì ai muốn làm chủ họ không bao giờ trừ khi họ muốn làm ở đây với chị trừ khi chị phải đảm bảo được quyền lợi của họ nhưng mà quyền lợi của họ là gì mình có đảm bảo được hay không ví dụ như là nhân viên của chị có làm sao trả được 40 50 triệu một tháng Đúng rồi. mình nhiều khi nếu mà mình làm nghề có khi mà không được